Rồi, lời nói đầu tiên xin cho Lộc phát tài chào toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó, đến với lại cái video ngày hôm nay á mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn là tài xỉu nha anh em. Đây, đó mình cũng để sẵn ở đây nè, đó. Bên đây là tài xỉu 6 mặt này anh em. Còn hôm nay á mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái tài xỉu 4 mặt nha anh em. Đây mình để cho đây cho anh em cho dễ nhìn. Đó. 4 mặt nhưng mà nó khác một cái điểm ở đây nè anh em. Hai máy anh em ơi, hai máy. Đây. Mình dỡ hột xuống đây rồi mình để xuống cho anh em coi cái đã hai máy nha anh em anh em nhớ kỹ đây hai máy mình để thẳng đây luôn nè đó ngày xưa anh em mình đi chơi nè sáu mặt nè đó anh em nhìn nè sáu mặt một chip đó một chip báo rung anh em thấy không đó nhưng mà cái dòng này á hai chip còn một cái anh em lưu ý nữa nè không tan nha anh em đó không có tan tại sao mà nói là không có tan thì đây mình sẽ thử cho anh em xem luôn đó bình thường mình đi chơi mình sẽ thử là bằng 500 trước tiên là đúng không 500 đèn led và nước muối ok đây 500 đây nè mình để xuống nè đó cùng với lại cái hộp bốn mặt đó mình đang để đó anh em thấy không rồi cục 500 tỷ lên nha anh em ok đây mình để lên dĩa luôn cho anh em thấy rồi cái bước thứ hai mình sẽ thử bằng cái đèn led cho anh em đây mình bật đèn led sẵn ở đây nè anh em rồi mình để cho anh em coi nha đó bao anh em là trong luôn đó soi thoải mái nha anh em đó để cho anh em cho coi cho kỹ đó đó mình lật từng mặt lên cho anh em coi thấy không đó. gọi là bao đèn led nước muối 500 cho anh em rồi bây giờ bắt đầu là tới cục 500 nè đó để cho anh em xem cho nó kỹ nè đó 500 đó 500 còn cái bước cuối cùng là nước muối tại vì cái thời hàng của mình nó có lượng trên cái video ngày hôm nay á cho nên anh em thông cảm còn anh em nào lấy á, thì mình sẽ test trực tiếp nước muối cho anh em đó bao anh em nha đó nếu như mà ở trong anh em mà bị mà ví dụ như test 500 nước muối hay là đèn led bị cái gì á mình sẽ đền gấp đôi cho anh em đó lời nói nha anh em đền gấp đôi ok chưa rồi bây giờ là mình sẽ test từng cây cho anh em coi là cái bộ hộp nó như thế nào nha đó mình đây mình để chờ mình một tí thôi nha trên cái tờ giấy trên cái chỗ hình ảnh ghi dưới chỗ máy tính đó. đó chờ mình một tí đây mình có tờ giấy cho anh em xem luôn nè đó mình để trực tiếp đây luôn nha đó cho anh em coi luôn cho nó thoải mái đây đó mình đặt ở ngay trên đây luôn cho anh em thấy anh em thấy mà đúng không đó nhất hay là cái gì đó nhất một rung nhì hai ngủ ba lục bốn tam và tứ không rung nha anh em đó mình để sẵn tờ giấy đây cho anh em coi luôn đó cùng test với mình bây giờ nè mình sẽ để máy lên trên cái đĩa này nè anh em đó cho anh em coi cho dễ nha khi mình anh em mình chơi á chỉ cần bật cái máy này lên nè đó nó có cái nút vào đây nè anh em thấy không rồi anh em mình chỉ cần bật lên đó máy nó chỉ rung nhịp nhẹ một cái thôi nha anh em rồi xong á là mình bắt đầu mình để đây nè đó rung là anh em mình cùng nghe cùng thấy luôn cho nó dễ đó còn không muốn nữa thì để mình gỡ cái nắp ra cho anh em dễ thấy hơn thấy cái đèn nó báo á là anh em mình thấy máy rung nha cho nó dễ đây chờ mình một tí thôi rồi ok đó đèn báo đó anh em thấy không anh em thấy cái đèn không rồi giờ tiếp theo nè mình sẽ lấy một cái nắp nè đó nắp cũng test cho anh em coi luôn nè cho nó dễ đó cho dễ nha rồi ok nắp xong cái gì cũng xong đĩa cũng xong hộp cũng xong bây giờ thì mình sẽ bóc thêm hai hộp ngoài nữa đây hộp kè hoa này anh em đó mình bóc thêm hai hộp ngoài nữa mình bỏ vô thử với anh em rồi đây mình sẽ test một vài cây cho anh em coi ok chưa đó mình đã mở máy sẵn rồi anh em thấy không đây anh em nhìn vô cái tờ giấy này nhìn kỹ nè tam và tứ sẽ không rung nha anh em đó bây giờ này mình lắc nè đó hiện tại á, là nó đây mình để ra cho dễ anh em thấy như để thấp đúng không như máy nó hơi thấp anh em chờ tí nha đó vẫn không rung không rung á là gì nó sẽ ra tam và tứ nha anh em đó anh em để nhìn kỹ cái tay mình nè đây mình để cho anh em thấy không rung là tam và tứ nha anh em đó anh em mình dỡ nè hai ba tứ này anh em thao rồi cây tiếp theo nè rồi vẫn không rung nha anh em đó không rung thì sao anh em mình tiếp tục tứ tiếp nha đó tứ hoặc tam nha anh em cứ tứ và tam anh em mình giả cho mình có một tam hai nhị đó một tam và hai nhị hiện tại bên đây là hộp của mình nè đó hộp bốn mặt đó rồi cái tiếp theo nè rồi một cái rung là trong đây nó sẽ có nhất anh em mình đánh số đánh tắt tay cho mình đánh hết tay cho mình nha đó nếu đánh số á đánh nhất cho mình hết tay cho mình nếu mà nhất đúng không anh em mình đi một cái xịu nhẹ nhẹ thôi đó đi một cái xịu nhẹ và đây cái mặt nhất cho mình hết cứ đánh hết cho mình đó bao nhiêu chơi dở này anh em hai nhất một ngủ vừa ăn nhất mà vừa ăn xỉu nha anh em đó ăn nó là đủ một cặp ok đúng không rồi mình sẽ test cho anh em là 5 cây này đó 5 cây cực đẹp nha anh em tiếp theo nè rồi hiện tại máy vẫn không rung nha anh em đó không rung thì cứ tam và tứ đó, cứ tam và tứ thì anh em mình đánh nhẹ cái xỉu đi đó, đánh nhẹ cái xỉu và tam và tứ cho mình đánh nhẹ thôi ba tam anh em thấy không ba tam vẫn xỉu ăn đủ cặp đúng không rồi cây đây cây thứ hai nè rồi vẫn không rung nha anh em không rung đó không rung thì anh em mình cứ tiếp tục giả tam và tứ và đánh xỉu cho mình đó, để cây sâu đó, mình sẽ lắc mạnh mạnh cho anh em coi nãy giờ mình lắc hơi nhẹ đó rồi dở nè tam và tứ anh em thấy không hai tam một tứ đó rất ok đúng không tiếp theo nè đó, lắc mạnh tay rồi hiện tại nó là bốn cái rung nha anh em đó anh em thấy không bốn cái đèn đỏ nó nháy đúng không là sẽ có lục tắt tay và lục cho mình tài nữa nha anh em đó đánh tài lục đó nói chung trường hợp mà đen á, thì nó sẽ đổ ra một xỉu nhị rồi đó thì anh em mình chết là chết con đường đó thôi nha rồi mình dỡ nha đủ bộ không một ngủ hai lục đó, ăn đủ cặp luôn thơm không rồi tiếp theo cây thứ ba nè một nè hai nè ba nè bốn nè tiếp tục vẫn là lục nha anh em vẫn là lục đó, anh em mình đánh tài đánh lục cho mình tắt tay cho mình ok không giờ nè hai lục một tam đó cực kỳ đẹp đúng không xanh chín đẹp hộp này là bao luôn nha anh em đó rồi tiếp theo này cây là cây thứ tư này nha anh em một này anh em đếm này hai nè hai cái thì nó sẽ về nhị nha anh em đó mình có ghi sẵn đây về nhị dở nè nếu mà về nhị á, anh em mà đánh xỉu cho mình đó đánh xỉu cho mình ok chưa đánh xỉu đây mình dở đây. thấy không hai nhị một ngủ là xỉu ok và bắt đầu là cây đại cây thứ năm này anh em đó cây thứ năm một hai ba bốn bốn thì lục anh em mình chịu khó đánh tài lục cho mình tắt tay cho mình cứ phan cho mình đó tắt tay cho mình cứ phan đi đừng sợ hai lục một ngủ anh em thấy không đó, cái độ chính xác của nó thì rất là cao nha anh em rồi bây giờ nè cái này á, là nó đi hai máy nè đây nè để mình đánh một hai k cho anh em coi nè hiện tại á đây mình để ra cho anh em thấy nha và mình dỡ luôn cái nắp ra cho anh em mình thấy cho nó dễ đó. làm nó phải tới nơi tới chốn được chưa rồi bây giờ nè mình sẽ bật máy lên nè đó mình để hai máy nè anh em đó để hai máy ở đây cho anh em coi À, để trên đó luôn ok chưa mình sẽ lắc một hai ba cây cho anh em thấy nha rồi hiện tại là hai máy không có báo đúng không anh em đó không có báo thì anh em mình cứ tam và tứ đánh cho mình tam và tứ dở nè đó anh em thấy không tam tứ ok rồi cây thứ hai này mình chỉ test ba cây cho anh em thôi nha anh em đó rồi hiện tại máy nó vẫn không báo nha anh em vẫn tam và tứ cho mình cứ tam và tứ cho mình đây anh em nhìn đây hai máy đó song song nè ok chưa dở nè một tam đó anh em thấy không đó chính xác nó nằm ở ngay chỗ đó đó rồi tiếp theo nè máy vẫn không báo nha anh em đó anh em thấy không? máy vẫn không báo thì cứ tam và tứ anh em đánh cho mình ok chưa rồi mình dở cho anh em xem nha một tam một tứ và một lục đó ok rồi bây giờ mình sẽ cắt bớt đồ và mình nói lại với anh em một lần cuối cùng đây mình để ra đây để ra riêng hết từng thứ ok mình tắt máy nha đó tắt máy anh em chơi xong chỉ cần tắt máy dễ thôi đó bọc trong người mình rung nhẹ nhàng nha anh em đó những anh em á, mà đang xem cái video ngày hôm nay á có gì á, thì chia sẻ cho mình biết comment cho mình biết hoặc là gọi điện cho mình đó còn cái đồ này là mình sẽ bao cho anh em là không tan và báo cho anh em được bốn mặt nha anh em báo cho anh em được bốn mặt đó. khi mà anh em được biết được bốn cái mặt nó thì những cái mặt sau đánh còn lại nó rất là dễ nha anh em đó ngoài ra ở nhà mình còn bán cho anh em thêm những tất cả các loại cờ bạc ví dụ như là à, bầu cua nè à, sóc đĩa nè bài lá nè và như tất cả các loại game trên à, Android nha anh em đó bầu cua tài xỉu nó cũng đầy đủ luôn đó còn anh em có làm cái gì á, cứ trực tiếp alo cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em đó trực tiếp tư vấn cho anh em luôn nha đó rồi anh em mà xem xong cái video ngày hôm nay á thì nhớ cho mình xin một like và một subscribe kênh nha anh em đó rồi chào tạm biệt anh em